dán giấy đỏ có viết tên hoặc vẽ hình các táo trên bếp. Ngày xưa, trong 7 ngày ông táo về chầu trời, mọi người thường dựng cây nêu trước cửa để xua đuổi tà ma. Tục lệ đó đến nay đã không còn phổ biến nữa. Thay vào đó, một số gia đình chọn cách dán giấy đỏ có viết tên hoặc vẽ hình ông táo trên tủ bếp. Việc làm này phần về ý niệm xua trừ tà khí, phần có ý chào đón các táo trở về phòng khi chủ nhà quá bận đêm giao thừa. Cuối năm sau khi táo quân về trầu trời thì hóa mảnh giấy cũ xuống và dán mảnh giấy đỏ mới lên. Thứ hai, trang hoàng lại nhà cửa. Người xưa tin rằng cuối năm lau chùi dọn dẹp đồ đạc, thải bỏ đồ vật không cần thiết là cách để xua đuổi tà khí trong nhà, mang đến cho không gian sống nhất là khu vực bếp núc nơi gia đình thường xuyên sinh hoạt quây quần một nguồn sinh khí mới. Lưu ý 11 giờ trưa ngày tất niên nên đốt ba ngọn nến trước ba vị thần phúc nộc thọ và các vật phẩm phong thủy khác trong nhà nếu có. Thứ ba, chuẩn bị bữa cơm tất niên đầm ấm. Ngày tất niên được chọn lấy một ngày bất kỳ trong 7 ngày nhà vắng các táo, nhưng thông thường các gia đình có thói quen tổ chức vào ngày cuối cùng của năm cũ. Theo nệ, bữa cơm tất niên đòi hỏi các thành viên trong gia đình tề tựu đầy đủ không vắng một ai. Nhiều người không thể về bên gia đình trong mâm cơm họp mặt cuối năm này thì họ sẽ được báo ngày làm lễ để hướng về gia đình. Dự tiệc tất niên mọi người nên ăn mặc chỉnh tề, đặc biệt là phụ nữ nên đeo trang sức, tươi cười rạng rỡ để đón những ngày may mắn, an lành đến với cả nhà. Thứ tư, mở cửa bật đèn đón sinh khí từ trời đất. Đêm 30 Tết, tất cả các cửa chính và các cửa nhà phải được mở trước giao thừa. Đèn nến bật càng nhiều càng tốt để cả nhà tràn ngập ánh sáng, đón nguồn sinh khí ninh thiêng từ trời đất, mang lại sức sống may mắn cho cả gia đình. Khi thời khắc giao thừa đến, con cái sẽ chúc bố mẹ những lời chúc tốt đẹp, cùng nhau lên chùa hái nộc đầu năm. Ở nhiều nơi, những ai làm ăn đều chọn đêm giao thừa để các cửa chính và các cửa nhà phải được mở trước giao thừa. Đèn nến bật càng nhiều càng tốt để cả nhà tràn ngập ánh sáng, đón nguồn sinh khí linh thiêng từ trời đất, mang lại sức sống may mắn cho cả gia đình. Khi thời khắc giao thừa đến, con cái sẽ chúc bố mẹ những lời chúc tốt đẹp, cùng nhau lên chùa hái nộc đầu năm. Ở nhiều nơi, những ai làm ăn đều chọn đêm giao thừa để xuất hành với mong ước mọi chuyện sẽ gặp nhiều thuận lợi trong năm mới.